Chào mừng các bạn đã đến với bản tin của Beo Studio. Mình đang thu âm trên cái microphone của Boya WFM12. Ở đây mình có một cái transformer và phía kia là receiver đang cắm trực tiếp vào máy quay. Các bạn có thể là sử dụng cho phóng sự, làm vlog, quay video hoặc là thu âm lại. Đối với con microphone này thì tần số lấy mẫu từ 40Hz cho tới 18kHz Jack kết nối sẽ là 3.5 để kết nối từ điện thoại hoặc là máy quay. Chúng ta sử dụng pin AA cho hộp micro này. Phía trước cái hộp mic thì nó sẽ có một cái hiển thị đèn led, tần số bắt sóng và hiển thị pin. Khi hết pin mình có thể thay pin vào. Ở phía trên này thì mình sẽ có hai cổng input mic như thế này. Mình có một sợi dây mic này và mình đang nói ở đây. Thì nếu như các bạn muốn sử dụng thêm mic thì có thể là mua thêm một dây mic rời để cắm vào. Và phía sau thì nó sẽ có một cái à, gài như thế này thì mình có thể là gài ở xung quanh học. ngoài ra thì mình sẽ được tặng kèm thêm một cái hộp đồ nghề như thế này thì mình có thể là để các dây cộ vào trong này nếu các bạn muốn mua hàng thì hãy liên hệ đến trang web bostudio vn